Ok hello, à, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá VIP e cũng như là kênh tiếng soi kèo và kênh tiếng bóng đá nha anh em. Thì tiếp theo đây trong cái video lần này, Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu được diễn ra vào à, tối ngày hôm nay, trận đấu thuộc uh, vòng uh, vòng bảng tại giải đấu SEA Games 32 nha anh em. Đó Tiến sẽ lên cho anh em thêm cái trận đấu giữa cái thằng U22 Philippines cùng với U22 Campuchia nhé. Thì cái trận này được diễn ra vào lúc uh, 19 giờ uh, tối ngày hôm nay thì tại cái bảng đấu này sẽ có sự góp mặt của Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines cùng với Đông Timor thì cũng chính đội chủ nhà Campuchia cũng là cái đội mà đang đứng đầu bảng tại cái bảng A của cái giải đấu ờ, SEA Games 32 mùa này đó thì nó đã có được 3 điểm với 4 bàn thắng ship hơn Indo uh, bằng số điểm nhưng lại hơn so với cái hiệu số bàn thắng là một bàn nha anh em bên cạnh đó thì Philippines cùng với Đông Timor chính là hai cái đội mà phải nhận thất bại khá đậm mà cái ngày ra quân đó còn về Myanmar thì cũng sẽ có cái trận ra quân vào 4 giờ chiều ngày hôm nay uh, đối đầu với Đông Timor nha anh em đấy thì trước khi mà nhận định phân tích về trận đấu này anh em hãy đảo qua với tiếng về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nhé uh, ờ, đây anh em thì hiện tại hiện tại anh em có thể thấy được uh, đội chủ nhà Campuchia à, tại cái giải đấu này sẽ chấp đội khách Philippines với cái mức chấp là 1.75 cho mã kèo cả trận đó và chấp 0.75 cho mã kèo ở ngay trong hiệp 1 còn mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 3.25 cho mã kèo tài cả trận này đó và 1.5 cho mã kèo tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 thì đây cũng chỉ là những cái mã kèo mà Tiến đã phân tích cũng như là đưa lên ờ, trên cái bảng này cho anh em có thể tham khảo thôi đó bên cạnh đó còn rất nhiều cái mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu khác chỉ có trên trang thôi anh em nào muốn có nhiều mã kèo hơn thì cứ uh, uh, liên hệ với tiến nếu như mà có muốn có một cái trang chơi ấy đó thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở trong phòng mô tả hoặc là bình luận của cái video này đó bốn cái đường link của bốn nền tảng khác nhau là facebook fanpage tiktok cùng với uh, uh, telegram nhé anh em à, còn anh em nào mà không biết liên hệ qua những đường link ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo à, ờ, tiếng cố game phía dưới màn hình này đó ok thì như tiếng nhắc lại một lần nữa chỉ cần có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking đó hoặc là à, cái ví momo thì chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó thôi cứ liên hệ ngay cho tiếng nhá tiếng sẽ giúp đỡ tất cả anh em hướng dẫn cho anh em tạo trang chơi này hướng dẫn anh em vào kèo đặt kèo cũng như đưa tất cả vào nhóm để gỡ gạt để chơi miễn phí luôn không tốn một đồng bạc nào hết đó uh, chủ yếu là tiến muốn tạo ra một cái sân chơi một cái cộng đồng cho anh em có thể uh, uh, giao lưu cũng như là học hỏi kinh nghiệm với các anh em mà có kinh nghiệm nhiều về banh bóng thôi đấy uh, ok thì uh, tiến cũng nói thẳng luôn lý do vì sao mà tiến chỉ đưa ra những cái mã kèo như thế này cho anh em khảo cho anh em uh, tham khảo sơ qua thôi đó vì uh, hiện tại tiến không có tiện đưa nguyên cái trang lên chắc chắn là tiến đưa cái trang lên full kèo chắc chắn là nhà cái nó sẽ uh, uh, cũng như là youtube youtube nó sẽ đánh sập đi cái video của tiến vì đã vi phạm cái chính sách chính sách chính sách của YouTube anh em đó là không được đưa những cái trang cờ bạc lên nó sẽ xóa đi những cái video của Tiến và anh em không thể tìm để tham khảo các cái video nhận định của Tiến nữa đó cho nên cái lý do đó mà Tiến mới đưa ra những cái bản như thế này để rút gọn lại các mã kèo cho anh em dễ nhìn hơn thì như Tiến đã nói những mã kèo nó nhiều hơn nữa đó cũng như nhiều mã kèo khác như kèo gốc nè thẻ phạt nè hay là cả hai đội cùng hiểu bàn này nó các kiểu thì nó chỉ có trên trang thôi anh em muốn chơi thì cứ vào trang mà chơi tin tưởng thật sự tin tưởng muốn uh, tiến hướng dẫn thì cứ liên hệ với tiến còn nếu như sợ bị lừa hay là sợ nạp được mà cũng không được này nọ thì tốt nhất là né ra tiếng không có rảnh mà đi ngồi giải thích với từng người đâu nha ok thì uh, quay trở lại với mã kèo này anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư ok đây anh em à, đầu tiên thì như cái bảng xếp hạng thì tiến cũng đã nói cho anh em rồi cái bảng đấu tiến cũng đã nói cho anh em rồi à, anh em hãy cùng tiến đảo qua về phong độ của hai đội luôn nha đây thì uh, trước tiên là anh em có thể thấy được là cái thằng uh, uh, đội chủ nhà đội chủ nhà Campuchia thì nó đang có được là à, một cái chiến thắng ở ngày gia quân đây là chiến thắng khá là đậm 4-0 trước Đông Timor thì trước đó tại cái mùa giải SEA Games năm 2019 thì nó cũng đã khởi đầu cái mùa giải này với một cái thông số cũng tương đối là tốt không đến nổi tệ nha anh em đó nó lần lượt có một trận hòa một điều trước Philippines ở cái ngày ra quân này thì anh em nên nhớ ha cái trận một điều trước Philippines này à, là cái trận à, ra quân ở SEA Games năm 2019 rồi nha anh em cách đây 4 năm rồi đó nhưng ở mùa giải hiện tại thì Campuchia nó đã có một cái hàng công nó tốt hơn cực nhiều luôn tốt hơn gấp cỡ 4 năm lần ở cái những mùa giải trước cho nên à, ở thời điểm hiện tại chắc chắn Campuchia nó sẽ hướng đến một cái chiến thắng chứ không phải hướng đến một cái trận hòa ở cái trận à, à, mở màn thứ hai này của Campuchia khi mà phải đụng đầu đối đối đối đầu lại với cái thằng Philippines nữa đúng không anh em đó thì như anh em đã thấy này vào năm 2019 vào cái mùa SEA Games năm đó thì Campuchia nó khởi đầu với một trận hòa một điều sau đó nó lại có một chiến thắng khá là đậm 5-0 trước Đông Timor rồi tiếp theo đó nó chỉ nhập một cái trận thất bại một hai xét nút trước Myanmar mà thôi và kế tiếp nó lại có một chiến thắng khá là đậm 3-1 trước Malaysia một chiến thắng đầy bất ngờ luôn nè anh em đó và cuối cùng nó đã chỉ chịu thua trước uh, đội tuyển Việt Nam với số 04 đấy thì tiến vào vòng trong tiếp tục tiến vào vòng trong thì nó lại uh, uh, có một cái trận hòa hai đều trước Myanmar ở cái trận bán kết trận này là trận bán kết trên quy chương đồng nha anh em đó và nó đã bị Myanmar à, lội trên chấm penalty và đánh mất đi cái quy chương đồng của mình tại cái giải SEA Games năm 2019 đấy thì chắc chắn là trên sân nhà với tư cách là được thi đấu trên sân nhà đăng cai trên sân nhà ở SEA Games lần này anh em thì chắc chắn Campuchia nó sẽ hướng đến một cái kết quả cũng như là đi sâu hơn đó có thể là là hướng đến trước mắt là cứ đi thẳng vào cái vòng bán kết trước đúng không anh em đó sau đó sẽ tính xa hơn thì nếu như mà muốn đi vào cái vòng bán kết chắc chắn là Campuchia nó sẽ phải đạt cái vị trí thứ nhất hoặc thứ hai ở trong cái bảng đấu này thì nhìn chung hiện tại Campuchia đang có lợi thế khá là lớn khi mà có trận ra quân thắng khá đậm trước Đông Timor với số 4-0 đó thì nếu như mà Campuchia làm tốt vào trận đấu này thì cái cơ hội để uh, có một cái vị trí an toàn đó là top 1 hoặc top 2 nó sẽ uh, uh, có tỷ lệ cao hơn khá là nhiều đúng không anh em vì bản đấu này không những Indo mạnh mà Myanmar cũng là một đội bóng uh, khá là khó chịu dành cho Campuchia đó cho nên uh, nếu như mà muốn chắc chắn có một cái sức đi tiếp thì trước mắt Campuchia phải là làm tốt trước Philippines mà mang về 3 điểm trước đúng không anh em đấy thì ok đó là về cái phong độ của đội chủ nhà Campuchia còn về đội khách Philippines thì sao đây anh em thì uh, Philippines thì nó cũng đã có cái trận ra quân uh, nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước uh, Indonesia đó thì trước đó vào cái mùa SEA Games năm 2019 luôn thì nó cũng đã khởi đầu với cái trận hòa là một điều sau đó là nhận thất bại 1-2 trước Myanmar nè anh em thì sau một trận hòa một trận thua này nó lại có được hai cái chiến thắng liên tiếp đó chính là 1-0 trước Malaysia cũng như là chiến thắng 6-1 khá là đậm trước Đông Timor đó và tiếp theo đó tại cái uh, uh, anh em tại cái trận uh, bán kết ấy đó bước vào cái trận bán kết nó đấu đầu với cái thằng Indonesia thì nó đã phải nhận cái thất bại với tỷ số là 0-3 đấy thì nhìn chung uh, về cái mặt đẳng cấp cũng như về cái lực lượng con người hiện tại chắc chắn Philippines nó sẽ yếu hơn Campuchia một phần nào đó đúng không anh em đó cùng với việc là nó vừa mới có một cái trận giao quân với tỷ số thua là 0-3 trước Indo này thì một phần đó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ bên phía Philippines khá là cao đó cùng về Campuchia thì lại có một chiến thắng khá là đậm trước Đông Timor chắc chắn là cái chiến thắng này cũng giúp cho Campuchia có thêm nhiều cái động lực cũng như với tư cách trên sân nhà của mình được đăng cai SEA Games lần này chắc chắn là Campuchia nó sẽ muốn có được một cái điểm số ờ, tối thiểu là 3 điểm trước Philippines đó cũng có thể là một chiến thắng cách biệt từ hai bàn trở lên đúng không anh em với tư cách là đội chủ nhà à, với cái đẳng cấp hiện tại của ờ, Campuchia đó với cái đội hình với cái hàng tiền đạo khá là mạnh của nó hiện tại thì chắn một cái chiến thắng à, vào lưới Campuchia với tỷ số là à, à từ cách biệt từ hai bàn trở lên là một cái điều cũng khá là đơn giản đó anh em đó quan trọng nó có làm tốt được những cơ hội mà nó tạo ra hay không đấy đấy và tiến cũng chia sẻ lại thêm một lần nữa về cái chiến thắng đậm ở cái trận ra quân của cái thằng à, u 22 campuchia đội chủ nhà trước đông timor à, thì à, tiến nói lại kỹ hơn để cho anh em có những cái tham khảo chất lượng hơn để đưa những cái mã kèo mà nó có thể là uh, ổn để cho anh em có thể kiếm cơm gạo đúng không anh em đấy thì như anh em đã biết là cái chiến thắng 4-0 trước Đông Timor trận cái quân của Campuchia ấy à, cũng giúp cho cái tinh thần của đội bóng này được cải thiện đáng kể đúng không anh em đó trước đó thì thầy trò của huấn luyện viên Honda à, đã phải gặp khá là nhiều áp lực khi mà liên đoàn bóng đá của Campuchia đó với cái việc mà đăng cai ở cái giải đấu SEA Games 32 lần này thì đã đặt ra mục tiêu khá là cao đó khi mà được thi đấu trên sân nhà nữa thì cái, cái liên đoàn bóng đá Campuchia đã đặt ra mục tiêu khá là cao đó à, thì cái trận thắng 4-0 này cũng là cái trận thắng mà U22 Campuchia đã cho thấy được cái sự hiệu quả trên hàng công của mình đó trước U22 Đông Timor che ờ, phòng ngự với uh, uh, cái hàng phòng ngự khá là dày anh em với hàng phòng ngự số đông ấy thì điều này chắc chắn cũng là sẽ là cái một cái cơn đau đầu đối với ờ, U22 Philippines khi mà cái hàng thủ của họ tỏ ra khá là bạc nhược trong cái trận mở màn gặp U2 Indo đúng anh em ấy thì cái thất bại 0-3 ở cái ngày ra quân của cái thằng Philippines này à, đã không còn được lùi nữa rồi chắc chắn là nó phải chơi tấn công và phải tìm kiếm bàn thắng trước Campuchia ở trận đối đầu vào tối nay đó thì với cái việc mà nhằm nuôi cái hy vọng để giành điểm ấy, nhiều khả năng là huấn luyện viên ờ, Rio của U2 Philippines uh, sẽ có những cái thay đổi về cái mặt nhân sự này đó cũng như là sẽ nhằm để đối phó với cái đội chủ nhà Campuchia nếu như uh, thua trận này họ sẽ gần như bị loại đúng không anh em nói về Philippines đó, nếu như mà thua trận này trước Campuchia chắc chắn là Philippines gần như sẽ bị loại thôi đó thì với cái tỷ lệ chấp khá là lớn ở cái trận đấu này thì ờ, một phần nào đó cũng thể hiện được cái việc là cái cơ hội để cho cái thằng U22 Philippines này uh, gây bất ngờ trước Campuchia là không cao nha anh em đó nhất là khi mà cái thằng U2 Campuchia uh, còn nhận được cái sự cổ vũ đông đảo của khán giả trên sân nhà nữa đó những người chắc chắn sẽ lấp kính cái khán đài uh, sau cái màn trình diễn đầy ấn tượng của đội chủ nhà trong cái ngàn ra quân trước Đông Timor đấy thì với những gì Tiến đã phân tích anh em có thể xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này đây thì vào một cái mùa SEA Games năm 2017 cũng như 2019 thì uh, vào năm 2017 thì Philippines nó đã có được một chiến thắng 2-0 trước Campuchia đó và vào năm 2019 thì nó đã hai đội đã hòa nhau với số một điều thì cái trận hòa này như tiếng đã nói cũng như là năm 2019 thì đây cách đây 4 năm rồi anh em cái hàng tiền đạo cũng như cái đội hình của Campuchia thời điểm này nó thi đấu tốt hơn cũng như là nó có một cái sự gắn kết hơn khá là cao nó mạnh hơn gấp 4 năm lần so với cái thời điểm mà năm 2017 2019 này đấy à, không thể so sánh được cái thời điểm đó thời điểm này được nha anh em thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này thì chắc chắn tiến sẽ có mã kèo dành cho em như sau đầu tiên là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo đó chính là tài Hiệp 1 1.5 cùng với Mã Tài 3.25 cả trận và Tiến dự đón trận đấu này có tỷ số chung cuộc là 3-1 dành cho Campuchia hoặc có thể là 3-2 cũng có thể là 4-2 nha anh em. Nói chung là cái giải Âu làng nó rất là khó đón anh em nhiều khi nó bịp lắm. Đó cho nên anh em nhớ đầu tư nhẹ vào cái mã kèo này thôi, không nên chơi quá liều nhá. Đó, vì hiện tại như anh em đã biết thì uh, những cái mã kèo gần đây của các cái đội uh, uh, ờ, U23 châu Á ở mã kèo trên á xin lỗi anh em U22 châu Á cái giải SEA Games này ở những mã kèo trên thì hầu như chỉ có cái trận Campuchia là nó thắng kèo thôi đúng không anh em đó với lại với cái việc á, mà mà hai đội bóng này uh, kiểu như là là đã từng có cái lịch sử đối đầu với nhau nó cũng không có ổn lắm dành cho Campuchia dù cho Campuchia nó có được cái uh, phong độ cũng như là cái đẳng cấp của nó cao hơn cái thời điểm năm 2019 khá là nhiều đó với cái lực lượng hiện tại chắc chắn Campuchia nó sẽ dễ dàng đâm một lưới Philippines thôi nhưng mà chắc chắn là Philippines với cái quyết tâm khá là cao trong cái trận đối đầu này trước Campuchia để giữ lại cái tia hy vọng để để có thể tiến xa hơn vào cái vòng loại SEA Games này thì chắc chắn nó cũng sẽ uh, tìm đường để ghi bàn thắng vào lưới Campuchia đó tốt nhất là anh em nên đầu tư cho tiến vào mã tài 1.5 ở ngay hiệp 1 cũng như tài 3.25 ở cái mã cả chặn đây là hai cái mã mà an toàn nhất cho anh em có thể đầu tư đó anh em hợp mã trùng máu với tiếng thì anh em có thể vào nhé còn không thì xem như tham khảo thôi rồi tiếng cũng nhắc lại những anh em nào mà thật sự muốn có một trang chơi uy tín để chơi được nhiều mã kèo hơn cũng như không muốn bị mất like mất phí như là phải chia qua thầu qua cò ấy đó chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có ờ, đăng ký cái internet banking chuyển khoản online anh em hoặc là anh em có sử dụng ví momo thì chỉ cần uh, như thế thôi một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí để lấy những mắc kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lần cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang cách đặt cược cách chơi kèo cách vào bán kèo gì đó tiến sẽ hướng dẫn cụ thể hết anh em chỉ cần anh em tin tưởng tìm đến tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em thôi ok thì à, để liên hệ với tiến anh em có thể liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 tiếng ghim ở phía dưới màn hình trong video này ngoài ra anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng dưới phần mô tả hoặc là cái phần bình luận trong cái video này đó gồm có facebook tele à, fanpage cùng với tiktok đó anh em có thể liên hệ trực tiếp vào bốn cái đường link dưới phần mô tả nhé còn không cứ liên hệ qua zalo thôi ok thì uh, tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đầu tư nhé đặc biệt là hai cái mã kèo này trong cái trận đối đầu giữa campuchia và philippines ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em cũng đừng quên là để lại các cái lượt đăng ký theo dõi kênh cũng như kênh tiếng bóng đá vip này tiếng bóng đá và tiếng sổ kèo nha anh em đó và tiếng cũng chúc cho anh em ờ, cùng với gia đình có một cái ngày lễ 30 tháng 4 cũng như một tháng 5 ờ, ờ, đầy hạnh phúc nhé và chúc cho anh em cùng với gia đình cũng có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo